con kính thưa thầy em kính thưa đại tỷ nhị huynh diệu nghi và cả nhà con xin phép thầy cho con đọc đại tử quy đại tử quy đạo làm con thánh nhân dạy chết hiếu thuận sau cần tín thương mọi người kết bạn tốt lại nỗ lực học tập thêm con hiếu thảo cha mẹ gọi trả lời ngay cha mẹ Sai không đứng trễ, cha mẹ dạy, nghe theo làm, cha mẹ trách, vui nhận đối, đâu ngủ ấm, hạ quạt mát, áo thăm hỏi, tối báo an. Đi phải thưa, về phải trình, sống làm việc, theo nguyên tắc, việc dù nhỏ, thế tự làm, tự tiện làm, nỗi đạo con, vật dù nhỏ, không tự lấy, nếu tự lấy, cha mẹ buồn, cha mẹ thích. Tận lực làm, cha mẹ chê, mau trừ bỏ, thân đau bệnh, cha mẹ lo, đạo đức kém, cha mẹ thẹn, Cha mẹ thương dễ hữu thuận, cha mẹ ghét hiếu vẫn tròn, cha mẹ lỗi khuyên sửa đổi, mặt vui tươi, lời êm dịu. Khuyên không được, vẫn tìm cách, đến phải khóc, đánh không than, cha mẹ bệnh, Lếm thuốc trước, ngày đêm chăm, không rời khỏi, tăng ba năm, ương thử nhớ, sống tiết độ, điệu kỳ công, tăng theo lễ, cũng trí thành, đối người mất như lúc còn. Anh em thuận, anh thương em, em kính anh, anh em hòa, hiếu thảo xanh, tiền xem nhẹ, không xem oán, lời nhịn nhường, oán tự tan. Lúc ăn uống, đi hoặc ngồi, người lớn trước, người nhỏ sau, người lớn gọi, lúc gọi mau, không người nào. Mình giúp trước, gọi người lớn, không gọi tên với người lớn, chớ khoe tài, gặp người lớn. Nhanh đến chào, người chưa hỏi, tính đứng sau, lên xuống ngựa, phải xuống xe, hỏi chào xong, xong bước tiến. Người lớn đứng, trẻ chớ ngồi, đợi người ngồi, bảo ngồi theo. Với người lớn, nói vừa nghe, nói qua nhỏ, không nên nghe, tiếng phải nhanh, ngồi phải chậm, hỏi mới nói, chớ láo liên. Kính chú bác như mẹ cha, anh chị họ tự ruột già. Sống cẩn thận nên dậy sớm chớ thức khuya kiểu già rồi ngồi lối tiếp sáng rửa mặt lại đánh răng vệ sinh trong tay rửa sạch mũ đội ngay áo gầy kỹ mang về vớ buộc chặt dây mũ và áo để đúng nơi không vất bậy phải bẩn dơ quần áo sạch chứa ra hoa hợp bản thân tùy hoàn cảnh ăn với uống không kén chọn, ăn vừa lo, nhiều quá mệt, tuổi còn nhỏ, chứa rượu bia, cũng say rồi, xấu nọ kia, đi thong thả, đứng thẳng ngay, lúc vái chào, thành thân tính. Không đạp cạch, không dựa nghiêng, không ngồi duỗi, không rung đùi, vén màn nhẹ, không gây tiếng, chỗ quanh góc, tránh không va, bê, bưng vật lỗng, đống vật tầy vào phòng trống, đống có người đừng làm gấp, gấp dễ sai, không ngại khó, chứ qua loa, chỗ tranh cãi chớ lân na truyền tả mị chớ hỏi qua sắp vào nhà hỏi có ai bước vào phòng phải lên tiếng nếu người hỏi thì xưng tên không bổ tôi vậy không rõ dùng đồ người phải hỏi trước nếu không hỏi giống chồng thôi mượn đồ dùng hoàn đúng hẹn sau có mượn rất dễ dàng chống uy tín khi nói chuyện tín làm đầu lừa và dối trả lên đâu nói nhiều lời không bằng ít nói thật thà không nịnh hót Nơi xảo trá, tiếng tục thô, thối côn đồ đều phải bỏ, biết chưa rõ, chớ vội lêu, hiểu chưa tường, đừng vội nói. Việc không đúng, chớ nhận bừa, nếu nhận rồi liền khó xử. Lúc nói chuyện, chậm rõ ràng, không hấp tấp, tránh mơ hồ, người nói đúng, kẻ nói sai, chớ thể lay vào can tự Thấy người tốt, học theo ngay đủ kém xa gần theo kịp thấy người xấu nhìn lại mình có liền sửa không thì tránh đức với tài, học và làm, không bằng người tự cố gắng. Việc quần áo và ăn uống không bằng người cũng không buồn. Chê vội giận, khen niềm vui. Bạn xấu tìm, bạn tốt nuôi, nghe khen sợ, chê lại mừng, nhiều bạn tốt đến chơi chung. Vô ý phạm gọi là sai, cố tình làm thành ra ác. Sai chịu sửa, lần liền hết, cố giấu che càng thêm nặng. Thương mọi người, hễ lòng người đều thương yêu chung bầu trời cùng quả đất đức hạnh cao danh tự cao người ta trọng không do tướng người tài cao danh vọng lớn mọi người phục chẳng vì khoác giúp được người đừng ích kỷ người khác giỏi chứ chớ tị hiền giàu không lệnh nghèo chớ chê cũ đừng chán mới không mê người đang bận chớ quấy dày người không an đừng phiền nhiễu Khuyết điểm người đừng soi mói, chuyện riêng tư tuyệt không nói, nhân làm lành là điều tốt, người ta biết cố gắng thêm. Nói xấu người là việc xấu, người ta ghét họa tránh đâu, cùng khuyên thiện, đèn đạo đức, lỗi không khuyên, đôi bên thiệt. Nhận và cho, phân biệt rõ, thà cho nhiều, nhận ít thôi. Nói nhờ và người tự hỏi trước, mình không muốn chớ buộc người, ơn phải báo, oán nên quên, oán cho qua, ơn nhớ mãi với người làm phải đoan nghiêm tuy đoan nghiêm nhưng hiền hòa cậy quyền thế tâm không phục dùng đạo lý họ phục ngay kết bạn tốt đều là người có tốt xấu phàm phu nhiều người hiền hiếm người nhân đức mọi người kính nói chân thật không du lịch được thân cận lợi vô cùng đức tốt tăng nỗi giảm dần không chịu gần nhiều điều hại tiểu nhân đến trong sự bại học tập thêm không thực hành chỉ lý thuyết thành nói xuông sao lên người chỉ thực hành không lý thuyết theo ý riêng sai nào biết khi đọc sách phải tập trung tâm mắt miệng chớ bung lung đọc sách nào đọc cho xong đừng để lòng tìm sách khác thời gian dài lại cố gắng trình độ có khó cũng không có vấn đề liền ghi xuống gặp người hỏi hiểu thông luôn phòng phải yên tường giữ sạch bàn ghế gọn bút mực ngay thỏi mực nghiêng tâm không tránh chữ viết lệch, tâm chẳng yên. Xếp sách vở để đúng nơi, đọc xong rồi xếp chỗ cũ. Có việc gấp, cất cẩn thận, sách hư vách, dán sửa ngay, sách nhảm lý chẳng nên xem hại, thông minh hư tâm trí. Đừng nóng vội, chớ thúi lui, thánh hiền nhân, dần sẽ đạt 怎么的说好？